Đâu, đâu, đi đi đó ờ, bắn ờ, ờ, bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi bắn đi nốt rồi thấy chưa nốt rồi trời ơi nguy hiểm đấy bên bên nhà kho trước mặt á hướng bao nhiêu đông đông lắm trước mặt luôn hướng lên E cái nhà kho chút xíu cẩn thận lùi vá đi sổ Đấy, cứu anh hai ơi, nó yếu rồi 100 con này 100 nhiều con phía ngoài có phía ngoài có ngoài nào đó đó kìa lia kìa lia kia lia kìa lia lê lê lê ok dưới rồi kìa nó chạy qua không kìa không ấy chạy qua không kìa ở dưới kìa minh à ờ, ờ, ờ. ok à, đẹp luôn kính ở đâu nhỉ ở trên này ừ. ồ đốc mấy người hai thằng con chết chết luôn rồi chết luôn rồi nóc nóc nóc una quăng quăng xe móc chạy ông ơi quăng xe móc công. đó để biết quăng đi đâu luôn thằng nào quăng bơm mù tao vậy <laughs> hay quá ông ơi <laughs> tao vậy? con mẹ bóp mù quá luôn nghe cậu đá đằng sau đá luôn rồi xong rồi Ôi, rồi tốt ra Ba kêu rồi kêu tôi lại cả sáu kêu nè oh, oh my god trong tròi con rồi nha clear rồi hay quá clear một cái bây giờ trong tròi kìa trên tròi còn kìa trên cửa sổ tròi kìa chị hai ơi bơm máu cho chị hai ơi đấy đấy đấy đấy táp đi táp đi đừng để còn ba còn ba nha còn ba nha còn ba nốt một rồi nốt một rồi còn ba đâu còn bác nó xuống đầu còn lâu mới đói thấy rồi ủa Ê, rồi, nốc rồi, nốc rồi, nốc rồi trên giàn giáo Ủa? Sao lại trên giàn giáo bác? À kia Kia bò nó qua kìa, bò nó qua kìa Bồ, bò nó Oh my god Vào nhà đi, vào nhà đi <laughs> Ở đây nó chạy vô nhà này của mày chị hai ơi nó vô vô nhà chị hai chị hai ơi nhà mày rồi kia sau lưng Bro, cái lũ ma bắn tù quá trời ơi hay không hay quá chị hai ui dồi ôi địch ở quanh ta nút nhanh chạy trời ơi bắn cái đéo gì lắc vậy <laughs> chị số ba ơi ừ chạy lại đây luôn chạy lại đây luôn hết máu rồi hết máu rồi đừng bắn nữa cầm gục chạy lại cứu em luôn anh hai không kịp không kịp à từ đó hay quá anh hai ơi cái nữa anh hai trời ơi giáp mũ ba con mẹ nó rồi bắn vào đầu ờ, mà đâu đấy bác xa xa kìa mũ ba mũ ba hại livestream mà cho xin cái nick facebook rồi cái mà không lốc kìa bác ở đâu đấy ở hướng Đầu 200 à, người đó. Cháu đéo biết bắn ca bác ơi. Nó qua 200 nó người đó. Hai... nó lên. À. Nó lên. À, một. một. Một. Ờ hai, ờ một, ờ hai, ờ một. Một thôi. Ý mày nhanh vậy lấy mua ba đi chị hai chỉ chờ cái <laughs> chị hai chỉ chờ cái khâu lút đồ thôi anh hai hiểu không hình như còn tuyển chân nữa hay sao bác ơi còn đó bọn kia tắt bớt mic đi nói ít thôi nghĩ gì thế cái gì mà được thôi mà đúng rồi motherfucker còn mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà, được còn một còn một team nữa đó còn còn còn thằng bé chạy ra đường chị hai rồi thấy rồi tiếp tục bắn trước mặt nó đi đừng có bắn sau lưng nó không nốc rồi nốc rồi nốc rồi nốc rồi nốc rồi nốc rồi bác bác dám cướp kill của cháu tao muốn chết rồi à? nó đang chạy không à, nhìn để cho nó chạy cháu đã bắn nó gần chết rồi mà bác lại còn đáp bom nó chết rồi chờ đợi chờ đợi để bắn đó ôi sau lưng sau lưng này mày ơi anh hai chết rồi cứu anh hai rồi mấy anh ơi vào đây vào đây đâu mày đâu ấy một cửa một cửa vào nhà vào nhà đó vào vào mày cúi đi có kiếm bước chân kìa có kiếm bước chân kìa bác ơi ngoài cửa kìa nó ra bom Trời chết sao Wow, nó đắp bom Ôi, chết Nó đắp, vào nhà, vào nhà, vào nhà Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa đi Đóng cửa đi Nó chết rồi, nó vứt bom ra à? Nó nốc rồi Đấy ừ. <laughs> bác Trời ơi, con, con, con bị xe tông chết rồi mấy bác ơi Wow, sao vậy, nhanh vậy xe tông con xe tông cơ chứ con ngu con... quá con ơi nó không biết nó tông con luôn chạy qua đây cứu con cái đi nó không biết nó tông con luôn đã qua đây à, mày mày mày 400 mét liền có xe có xe đấy có xe đấy có xe gần đó bác lấy xe không có xe đang dừng ở đây rồi qua kịp không qua kịp không rồi rồi, rồi. rồi chết số 1 nữa rồi nó hướng nào ui rồi chết còn đây này trong nhà đấy đấy đấy đấy còn một thằng nữa cứu đi bác má gánh gánh hai quả tảng nặng quá không cứu thằng kia thấy chưa bác theo gái mà không bởi bởi vì bởi vào trong này nó dễ hơn cứu một người sau đó ta, đang chạy cứu ta đang chạy đi cứu anh hai mà không có được anh hai cái gì anh hai chết mẹ rồi đéo kịp đâu à, anh hai à, xe cán em chết rồi từ từ từ từ từ từ thôi còn miếng máu không kịp đâu đợi, hôm qua lút đầu ba rồi đúng rồi đợi đợi đợi đợi lấy xe rồi lấy xe rồi xe ra thôi không kịp rồi chết rồi anh hai ơi wow thế mà nhanh được nhỉ à trong này trong này sâu phết Nếu có người vô nữa kìa có người nè có người vô có người vô bên bên bên nhà kho trước mặt á đúng bao nhiêu đông đông lắm trước mặt luôn hướng lên ne tới nhà kho chút xíu cẩn thận lùi vá đi sổ Đấy, phía ngoài có Nhà nào Đó đó Clear clear clear Clear dạ. Lê lê lê Ok Người trẻ số 4 này Trước mặt có người ở hướng 30 30 30 Thấy rồi thấy rồi Yếu rồi yếu rồi nó nộp một người rồi Mọi người ơi rồi rồi ở trong nhà trong nhà trong nhà trong nhà trong nhà xí ấy trong nhà xí ấy nói nói bọn quăng xe móc rồi okay. nói, một nói, một người cứu xong là một người công vào nhà xí luôn đi đừng để nó cứu còn máu cứ đi cứu được cứu bạn bạn kia chết rồi nó gà, gạt giò ơi có người tới người tới nghe tiếng chân này nè nó lấp lấp lấp không qua rồi bên này bên này này sấy rồi thấy chưa nốc rồi trời ơi nguy hiểm đấy Rồi nốc rồi nốc rồi nốc rồi Nốc thằng rồi Có thằng ngoài Hai thằng hai thằng Nó cứu anh bế bắn xe không Rồi lúc xe hỏng rồi Cái xe rồi Rồi lần lần lần Lần lần khoai lần khoai không qua không qua la la tiếp rồi thằng kia nốc hai lần rồi đấy nó đang cứu lại đang cứu kiểu cái bóng móc rồi cái bóng móc là được rồi cái bóng rồi con con trước mặt kìa ở hướng ờ, ở hướng ờ, hai năm năm kìa hai năm năm có người được đạn AK cho mình đi trong bo rồi lên xe không cháu đấy ôi trong bo luôn kìa cẩn thận cẩn thận ờ, té qua góc bên này này ồ oh, đây có lên xe không thì bọn bọn kia nó bắn tưởng thịt lôi một cái rồi đây là xe một viên thằng trên đồi kia rồi anh mang ông vào đây đi chết đôi chết đôi hướng à, fvk vì vi đúc vậy. hai viên mỗi thằng một viên rồi hai thằng ở trên kia mỗi thằng thằng đái gần gần gần, gần mấy cái phếu to to ấy một viên nữa rồi nóc rồi nóc rồi nóc rồi đằng đấy hướng một cái kép thẳng hướng một cái kép có hai cái phiếu to ấy một tên nóc và một tên đang cứu rồi một tên ăn một viên rồi nó đang cái tảng đá ba cái hòn đá trụ lên thành một hòn cao ấy cứu xong rồi đấy nó ngồi ra kìa lại một viên nữa rồi giá trụ lên này thành còn rất cao đâu nó yếu lắm rồi Đấy, nó bế hết sát rồi hết sát hết mũi rồi và một hướng nữa đó, đó, đó chính là hướng S định, hướng S đi có người nhá rồi để sao đi đi đi một viên vào đầu rồi im là nốc tiếp rồi nốc tiếp rồi qua đi qua đi nốc rồi nốc rồi đó đó đó đó rồi rồi ok chạy vào à nó trong bao kìa ok trong bao cẩn thận nha ở hướng hướng hướng hướng bên một sáu lăm hướng bên một trăm sáu lăm hướng đét đấy có người nha để nó chạy qua không kìa không ấy không kìa không biết kìa mình à Ờ. ok <laughs> à nó thấy nó chạy kìa nó nó chạy qua hướng 210 kìa đấy đây 210 hướng trước mặt mình ôi nó luôn được kìa bắn nó thấy nó số một rồi oh. rồi rồi ok trời đi ra bò đi ra bò không nhìn thấy nó đi thôi thôi thôi thôi thôi thôi hổ qua kìa bỏ qua kìa chỗ nào tàn rồi còn phía sau luôn ở phía sau luôn kìa nó xuống thằng kìa xuống bao nhiêu mình ta chơi kìa khu nhà khu nhà nãy của mình á ok hai thằng kia đó cái nhà nhà trên rồi không cũng chỉ có hai thằng kia thôi cái nhà để mình công vào nhá nóc một à bên kia còn kìa trên đồi kìa đúng kìa không phải tên đó ờ biết rồi còn một tên nữa qua đâu nhở tên khác thôi giờ nó bắn sai luôn kìa ở đây nhá là lô là lô ba người cái cũng có người nữa rồi mà bốn full phụ kiện đỏ hả đâu vậy không không thằng nó mới nóc mà ô bên kia à đây là bốn thằng ôi rồi quá hay à, đẹp luôn nè thính ở đâu nhỉ à trên này ừ, ừ. nope mấy người mấy thằng con giết luôn hả giết rồi giết luôn rồi nốc nốc nốc nốc nó chỉ nốc thôi nó chói cãi của bà đứng đó bò thốn rồi bên này này bên này này tên này chắc là ở bên kia thôi không tên này là đi lẻ qua đây lượng thính ở trong nhà đó đấy rồi hay lắm nice chơi vậy chết luôn rồi nó trong nhà hàng bóp thiệt quá tí thằng này lúc nãy nó định ke đánh đánh đánh phải đó trong nhà không phải à nhà chết rồi bắn cho, cho vài liên boss còn còn còn boss thời đang dùng một hai tư hay